Đến bây giờ thì có lẽ các con đã rất thành thạo về nhân hóa rồi. Mình chỉ ôn lại một chút thôi, vì thế hãy cùng nhẩm với cô khái niệm về nhân hóa. Nhân hóa là cách gọi tên, miêu tả sự vật bằng từ ngữ, hình ảnh để gọi hoặc tả người. Chúng ta có các cách nhân hóa sau. Chúng ta dùng những từ vốn để gọi người bây giờ ta dùng để gọi vật. Với cách này chắc các con cũng đã sử dụng khá thành thạo rồi. Nhìn lại một ví dụ của cô nhé. Từ đó, lão miệng, bác tay cô mắt, cậu chân, cậu tay lại thân mật sống với nhau. Mỗi người bột việc, không ai tị ai cả. Trong câu này, con có thể thấy những từ được dùng để gọi người Bây giờ ta lại gọi cho vật lão, bác, cô, cậu dùng để gọi người, bây giờ để gọi vật và vì thế ta có cụm lão miệng, bác tai, cô mắt, cậu chân, cậu tay. Chính vì thế trong lời nói trở nên sinh động và thú vị hơn. Vậy, cách thứ nhất, ta có sử dụng cách gọi người để gọi vật. Cách thứ hai, dùng những từ vốn để tả hoạt động hoặc đặc điểm của người để tả vật. Với con, bây giờ cách này cũng đã khá thành thạo đúng không? Nhìn lại ví dụ của cô nhé. Ông mặt trời thức dậy, ban phát ánh sáng đi muôn nơi hay trong câu những con bò vàng bước đi thong thả